Ừ. Hello, đã có bạn nào tham gia livestream chưa nhỉ? Um, hello, xin chào các bạn Rồi, các bạn đã tham gia livestream uh, Chúng ta say hi nhé, để cô giáo nhìn thấy comment của chúng ta này uh, Hôm nay thì uh, cô Ngọc sẽ chữa đề thi thử mà các bạn vừa mới uh, thi xong đúng không? Rồi, cô giáo xin chào bạn Mai Vi Rồi, xin chào bạn Nguyễn Hữu Nghĩa Rồi, các bạn đã tham gia livestream nghe rõ chưa nhỉ? Đây là một đề mà tham khảo nhá à, Dành cho 2K4 Và hôm nay thì cô giáo cho các bạn thi từ 20 giờ đúng không? Đến 21 giờ được chưa ạ? Lát nữa thì sau khi mà cô giáo livestream xong ấy Thì cô giáo sẽ công bố bảng xếp hạng cho các bạn Đây là một cái đề thi thử trung học phổ thông quốc gia Nhá, đề thi thử thử xem thế nào Rồi chào Minh Anh, chào Trịnh Giang Rồi cô giáo xin chào Thu Hà Phùng Nhung em mất gốc làm cực lắm cô ơi Rồi mất gốc thì cần phải à, thật sự là chăm chỉ nhá à, giai đoạn này thì à, chúng ta nhớ là bây giờ đã là thi giữa kỳ 1 rồi à, xong rồi đến tết xong rồi bắt đầu đến chuẩn bị đến giai đoạn luyện đề rồi đấy nên là những bạn nào mất gốc bây giờ thì chúng ta cần phải tăng tốc gấp 5, gấp 10 lần những bạn khác để chúng ta có thể à, nắm chắc kiến thức nền tảng để còn chuẩn bị luyện đề nhá. Chứ mất gốc thì đến khi người ta luyện đề mình lại đang à, à, học kiến thức nền tảng là sẽ chậm hơn rất nhiều đấy. Rồi, cô giáo xin chào bạn Hồ Minh Đức. Rồi, xin chào bạn à, còn ông chăm chỉ sau hôm nay các bạn à, làm đề có cảm thấy thế nào ạ? Đây là một đề thi thử cho học phổ thông quốc gia và lát nữa thì cô giáo sẽ tiết lộ với các bạn là cái đề thi này là đề thi của một sở được chưa ạ? Trong năm của anh chị 2K3 và hôm nay thì mình 2K4 thử tham khảo thử làm đề này xem được bao nhiêu điểm nhá. Tính đến thời điểm này, bây giờ mình thi hết giữa kỳ 1 rồi và nếu mà mình làm thi đề thi thử cho học thông quốc gia thì mình đang được khoảng mấy điểm rồi, đúng không ạ? Rồi, ok, làm ổn cô à. Thế bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào uh, việc uh, ờ, chưa đề ngày hôm nay luôn các bạn nhé Nào chúng ta nhìn cô giáo câu hỏi số 1 Kiểu toàn từ vựng ý cô á Đề này không phải là một đề khó nhá Không hề là một đề toàn từ vựng gì cả Nope, ok Đề này uh, rất vừa sức với các bạn Đề thi của một sở, được chưa ạ? Rất vừa sức, không khó Nào bây giờ cho anh nhìn cô giáo câu hỏi số 1 nhá Câu hỏi số 1 thì chúng ta chọn cô giáo đáp án là gì? Nào, câu hỏi số 1 Rồi, các bạn đang bảo là đề ok cô hả? À, thế thì tốt Câu hỏi số 1 chọn đáp án gì nào? Ở đây thì các bạn nhìn thấy cô giáo đó là phát âm đuôi gì? Đuôi id đúng không? Thế câu này rất đơn giản. Với phát âm đuôi id thì chúng ta có ba cách phát âm đúng không ạ? Theo quy tắc thì chúng ta có ba cách phát âm này. Cách phát âm thứ nhất chúng ta phát âm là t, đúng không ạ? Phát âm thứ hai chúng ta phát âm là t, và thứ ba thì chúng ta phát âm là d. Thế nhưng mà nhìn vào đáp án A, từ này của chúng ta thì là đọc là believe. Vậy trước khi thêm đuôi id mình đọc là vậy chúng ta sẽ có believe the, đúng không ạ? Ở đoạn B thì từ này là bao gồm, chúng ta đọc châu giáo là gì? Contained contain the đúng không? C chúng ta có từ attract có nghĩa là thu hút. Mình thấy phát âm âm cuối trước khi thêm đuôi ed là âm phụ âm bật hơi attract. Như vậy chúng ta có attracted, ok? Và đi thì chúng ta có delay thì chúng ta sẽ có là delayed. Như vậy thì đáp án chính xác câu số 1 đương nhiên sẽ là đáp án gì? Đáp án C đúng không ạ? Cô giáo đang nhìn thấy rất nhiều bạn comment đáp án này. Lát nữa cô giáo sẽ cho các bạn thử xem bảng điểm của mình nhá. Cô giáo sẽ ghi đáp án của một bạn lên đây nhá để chúng ta xem là cô giáo sẽ gọi nhá. Rồi cô gái gọi thứ nhất coi như như kiểu gọi lên bảng nào. Thứ nhất này, cô giáo thấy có bạn Thu Trà đang đưa ra đáp án như sau. À, từ từ để cô giáo xem nào. Bạn Thu Trà đưa ra cho giáo năm câu đầu tiên này, một bạn chọn C này, hai bạn chọn C, ba bạn chọn A, bốn bạn chọn D và năm bạn chọn B. Thì anh nhìn xem cô giáo xem là bạn đầu tiên là bạn Thu Trà đúng không? Khách mời đầu tiên là Thu Trà trong buổi live hôm nay này. Đấy, thử xem là bạn có đúng hết không nhá. Nào nào, cho anh nhìn con số 1 đi. Câu số 1 C thì bạn ấy đúng rồi Attracted Câu số 2 nhá Số 2 thì ở đây cũng là một câu rất là đơn giản này Mà câu này mà đi thi Đúng không? Đi thi ý, thì nó được xếp vào cái dạng gọi là nhận biết Câu nhận biết là câu dễ nhất rồi đúng không? Ờ, ở đây thì chúng ta có gì? À chúng ta có angry Angry thì cái chữ A này này nó chính là nguyên âm e bẹt Angry đúng không Ở đáp án B chúng ta sẽ có cho cô giáo từ này là gì? Abandon Như vậy chúng là âm gì? Âm e bẹt đúng chưa ạ? Ở đáp án C chúng ta sẽ có từ này là danger. Như vậy nó sẽ là âm gì? Âm A, danger. Và đáp án D thì chúng ta có từ là ngôn ngữ, chúng ta đọc trung học là language. Như vậy là âm E bẹt Vậy suy ra đáp án chính xác của chúng ta cho cỏ số 2 sẽ là đáp án gì? Đáp án C đúng không ạ? Rồi để cô giáo lấy một cái bút uh, nhớ nhé xong rồi là in đậm cái đáp án lên cho chúng ta. Danger này, attracted. Tiếp theo chỉ chúng học câu hỏi số 3 nào. Câu hỏi số 3 của chúng ta đó là một câu hỏi phát âm đúng không ạ? Ở đáp án A chúng ta có trong giáo này cái đuôi x này này thì thường ấy trọng âm sẽ theo quy quy tắc ấy thì là nó sẽ đứng trước cái âm x này này. Như vậy chúng ta sẽ đọc là gì? Historic. Historic thì nó sẽ là trọng âm 2 đúng không? Ở đàn B thì tính từ hùng vĩ, kỳ vĩ đúng không? Chúng ta đọc là marvelous. Marvelous thì thằng này nó sẽ trọng âm 1 đúng không ạ? C thì từ này của chúng ta là gì ạ? Dedicate. Dedicate thì trọng âm mấy trọng âm 1. Và đáp án Ravanti chúng ta có từ này là gì? Tương tự giống nhau đúng không? Similar chúng ta cũng có cho âm 1. Vậy là suy ra 2111 đáp án chính xác của chúng ta sẽ là A. Rồi tốt, rất tốt luôn. Tiếp theo là câu số 4 nhưng mà vẫn vẫn mới chỉ là những câu nhận biết đúng không ạ? Câu số 4 này. Ở đây là trọng âm của từ hai âm tiết. Thường nhá, trong đề thi trung học thông quốc gia là sẽ có một câu có hai âm tiết và một câu là chứa các từ có từ ba âm tiết trở lên. Hai âm tiết thì mình có thể dựa vào loại từ, ví dụ như là vào đây ở đây A thì chúng ta có cho giáo từ này là cover mặc dù từ nó vừa có thể là danh vừa có thể là động đúng không nó là trọng âm dương tiết thứ nhất mình đọc là cover ở đoạn B chúng ta đọc từ này là party party thì nó sẽ là trọng âm một đúng không ạ buổi lễ ở đáp án C rồi cô giáo chào Hoài Thương C thì chúng ta có cho giáo từ gì human human thì nó sẽ là trọng âm mấy trọng âm một và đáp án D chúng ta sẽ có từ này cho cô giáo là gì à Preserve. Nó là gì? À, động từ trọng âm theo quy tắc sẽ rơi âm tiết thứ hai. Như vậy mình có 1112, đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án đi đúng không ạ? Như vậy là bạn thu trà đây này, đúng hết toàn bộ 4 trên 4 của phần trọng âm phát âm rồi, rất tốt. À, bây giờ đang là 9 giờ 12 phút, tầm 9 giờ 30 phút thì chắc là à, anh trợ lý, anh Đức trợ lý của cô Ngọc thì sẽ chấm xong à, bảng điểm ngày hôm nay nhé. Cô giáo sẽ đọc điểm với chúng ta ngày hôm nay nhá, xem là ba bạn nào điểm cao nhất ngày hôm nay thì cô giáo sẽ tặng bạn à, của 1.600 à 2.500 tự cộng từ vựng nhé. Rồi như vậy là 4 trên 4 Các bạn là 4 trên 4 không? Được chưa? Tiếp theo nào chúng ta chuyển ông Ngọc câu hỏi số 5 Câu số 5 của chúng ta như sau Why don't you take part in Miss Universe 2021 Đúng không ạ? À, tại sao bạn lại không đúng không ạ thật ra thì ở đây các bạn sẽ thấy là đây là kiến thức về câu tường thuật đúng không ừ, câu tường thuật và chúng ta thấy là cái hàm ý ở trong cái câu tường thuật trực tiếp này này Why don't you sau đó cộng với động từ nguyên mẫu ấy, Là mình đưa ra một cái lời gì, một lời gợi ý Không phải là mình hỏi, không phải hỏi tại sao mà mình gợi, gợi ý người ta Là thực ra Adam gợi ý là hãy đi thi Hoa hậu Hoàn Vũ đi Như vậy là Adam nói hãy đi thi đi tức là Adam khuyên chúng ta hãy đi thi đi đúng không ạ Vậy cái hàm ý ở đây là khuyên ai làm gì Khuyên ai làm gì thì các con nhớ ngay đến cấu trúc của chúng ta đó là advise somebody này cộng với to verb đúng không ạ Như vậy thì đáp án chính xác của Ngọc sẽ là đáp án B rất là tốt luôn đúng không Như vậy là thu trà 10 điểm nhá 5 trên 5 à, bạn tranh leo có nói là em nộp trễ thì có được tính không cô nộp trễ mà máy nó vẫn cho con nộp thì tức là con sẽ có điểm mà nộp trễ mà nó không cho nộp thì tức là sẽ không có trong bảng điểm của cô được chưa ạ nào bây giờ nhiều cô giáo câu hỏi số 6 Bây giờ cô giáo sẽ gọi một bạn thứ hai Khách mời thứ hai là bạn gì đấy? Bạn Diệu Hằng nhá Diệu Hằng đưa ra đáp án của năm câu tiếp theo như sau này 6 đi Rồi ok 7 đi Rồi 8 đi 9A 10A Rồi bạn đưa cả đáp án của phần gì ạ? Phần uh, uh, đọc hiểu nữa 8 đi này 9A 10A Thế bây giờ chú ấy nhìn xem là bạn Diệu Hằng đúng được bao nhiêu câu nhá Câu hỏi số 6 của bạn là một câu ờ, gì nhỉ? Viết lại câu mà uh, từ thì quá khứ đơn chúng ta sẽ chuyển sang thì gì chuyển sang thì hiện tại hoàn thành đây là một loại câu cực kỳ phổ biến trong đề thi rồi ở đây các con nhìn thấy có ago đúng ạ một hành động đã xảy ra và hoàn tất trong quá khứ rồi câu này dịch là gì anh ấy thì lần cuối cùng ăn đồ trung quốc là hai tháng trước vậy hai tháng trước lần cuối mình ăn thì suy ra là là gì ạ mình đã không ăn đồ trung quốc đúng không ạ trong vòng gì hai tháng rồi đúng không không ăn trong vòng 2 tháng rồi như vậy thì các con sẽ có ngay cho cô giáo đáp án chính xác sẽ là B. He hasn't eaten Chinese food for two months. Đúng không ạ? Đấy. Phan Hoàng Phúc bảo là ồn ồn quá cô à? Các bạn nghe à, đường à, âm thanh có ổn không? Hay là cô giáo... Ờ, chắc là do cô nói to quá nên nó bị rè đấy. Cô là hay bị cái bệnh nói to. Như vậy là cái câu số 6 này thì đáp án chính xác là đi. Đây là một loại câu cực kỳ là đơn giản nhá. Và đi thi đừng có mà để mất cái câu này. Tiếp theo, chủ trung học câu hỏi số 7. Câu số 7 ở đây thì chúng ta thấy là kiến thức của động từ khuyết thiếu đúng không ạ? Cho anh cô giáo là A là should cộng verb thì nó sẽ là gì? Nên làm gì này? Must cộng với verb thì có nghĩa là phải làm gì này, đúng không ạ? Rồi, doesn't have a to thì nó có nghĩa là không phải làm gì này. Và cuối cùng chúng ta có may cộng với verb thì nó có nghĩa là có lẽ, đúng không ạ? Có thể. Thế thì cái câu này chúng ta dựa vào cái từ probably ở trong câu gốc ấy. Thì probably nó có nghĩa là gì ạ? Nó có nghĩa là kiểu như là không chắc ấy có lẽ thôi cô ấy có lẽ sẽ mua căn nhà này vào tuần tới như vậy cô ấy có lẽ thế thì chúng ta sẽ chỉ đổi sang một cái không chắc đó chính là mây cộng với verb mà thôi đúng không như vậy thì đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đi đúng chưa rồi bây giờ chuyển sang phần đọc hiểu thì theo vì khuôn khổ thời gian của một livestream trên fanpage cô dạy thì không quá được trên một tiếng cho nên là cô Ngọc sẽ đưa đáp án của phần đọc hiểu nhá. Bây giờ cô thử xem đáp án của bạn có đúng không này. Nhưng cô vẫn chấm được xem bạn có đúng đáp án đọc hiểu không. Câu số 8 thì bạn ý chọn đáp án là đi đúng không ạ? Rồi câu số 8 này thì cô giáo cũng đồng ý là đáp án đi. Câu số 9 ở đây thì bạn ý đang chọn đáp án là A. Đây là gì? Là scientist, cô giáo đồng ý. Câu số 10 bạn câu hỏi người ta nói là dòng nào dưới đây thì không liên quan đến việc đúng ạ? Daydreaming đến sự mơ mộng. Đó là đáp án gì? À, chính xác, cô giáo sẽ chọn A, đúng chưa ạ? Như vậy là ở đây thì là bạn nào đây nhỉ? Bạn uh, Diệu Hằng à? Rất tốt, 10 điểm. Ok. Tiếp theo thì cô giáo sẽ đưa ra đáp án của phần đọc hiểu nhé từ câu 11 phần này thì cô giáo sẽ không gọi nữa tí nữa cô giáo gọi sau những câu nào cô giáo trước thì cô giáo sẽ gọi còn đọc hiểu cô giáo sẽ đưa đáp án để các con đọ được chưa ạ câu 11 của chúng ta thì các bạn chọn cô giáo đáp án là C đúng chưa câu số 12 thì các bạn chọn hộ cô giáo đáp án là C question câu số 13 thì các bạn chọn hộ cô giáo đáp án là D và câu 14 thì các bạn chọn hộ cô giáo đáp án là B được chưa rồi như vậy là các bạn nhìn qua một lượt cho cô giáo toàn bộ bài đọc hiểu để tí mình đọ xem là mình được bao nhiêu điểm nhé Bây giờ chuyển tiếp Ngọc sang phần này và bây giờ chúng ta bắt đầu comment cô giáo từ câu hỏi số 15 đi. Chúng ta bắt đầu comment cô giáo từ câu hỏi số 15 đến câu hỏi số 19, cứ 5 câu 1 nhá. Nào bạn thứ ba ngày hôm nay trong buổi live cô giáo gọi sao nào? Bạn nào nào? Come on, come on. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần uh, thứ uh, phần thứ tư trong bài ngày hôm nay, đó chính là 15 câu hỏi từ vựng ngữ pháp của đề đúng không ạ? Phần này cố gắng là lấy điểm từ 12 đến 15 câu trên 15 nhá. Cô giáo nhìn thấy một bạn rồi, bạn trong lớp của cô Ngọc đây, Trần Hương Giang đưa ra đáp án như sau. Hương Giang có đáp án là 15D này, 16B này. Hãy nhớ nhá, hôm nay là đang là đề thi thử trung học phổ thông quốc gia nha. 18A này, 19B. Để xem thi xong giữa kỳ 1 rồi thì các bạn làm được đề này. Một cái đề thi thử năm ngoái của anh chị hai k ba của một sở thì được khoảng bao nhiêu điểm? Câu số 15 thì bạn chọn đi là water. Thì câu này các con thấy kiến thức là câu gì? Câu bị động. Bạn nào mà còn đang mơ màng về kiến thức câu bị động cần phải học lại ngay vì đây là một kiến thức đây là phần kiến thức rất trọng tâm. Câu này các bạn nhìn thấy có bài này cộng với tân ngữ đúng không ạ? Có bài cộng với tân ngữ thì đây là một cái dấu hiệu để gì chỉ ra được là câu bị động. Câu này mình sẽ dịch là gì nhỉ? Họ được kể bởi người bà khi mà họ đến thăm bà vào tuần trước thực ra dịch đe nghĩa đe là dịch từ trái qua phải thì nghe nó hơi bị ngang ý của câu này là gì họ được bà kể cho nghe câu chuyện này khi họ đến thăm bà tuần trước vậy họ là người được kể cho nên chúng ta thấy câu bị động thì sẽ là cấu trúc chủ ngữ này sau đó các con cộng bi này sau đó các con cộng với p 2 của động từ Vậy thì tuần trước thì các con sẽ chia động từ to be ở quá khứ đi với chủ ngữ số nhiều các con sẽ chia là were, sau đó cộng P2 của động từ tell đó là told đúng không? Như vậy đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đi. Tốt câu bị động. Tiếp theo câu hỏi số 16. Câu hỏi số 16 của chúng ta như sau. Đây là một cái câu hỏi về gì? Về cụm từ. Câu này là một câu khó hơn trong tổng số 15 câu của phần này này. Ở đây mình có A là respect. Respect của chúng ta có nghĩa là gì nhỉ? À, sự tôn trọng, đúng không ạ? Toàn bộ bốn đáp án A, B, C, D của chúng ta nó đều là danh từ hết. B của chúng ta thì từ này là gì? À, cái, cái sự kính trọng đấy, đúng không? Danh từ này. Ở đáp án C thì chúng ta có từ sự gì? Sự tôn sùng, đúng không ạ? Ờ nghe có vẻ cũng giống giống nhau, đa ná nhau Và the honor là cái sự vinh dự đúng không ạ? Đáp án nào sẽ là đáp án cho cái câu hỏi số 16 Thì để ý cô giáo nhé Ở đây nó là một cụm từ Đây là một cụm từ Và chúng ta có một cụm từ gì đó in hai gì đấy Nó có nghĩa là được đánh giá cao Được đánh giá cao À chúng ta có to be held Đây cô giáo sẽ viết lên đây các bạn nhé Đó là to be held in high gì đó này mình đang cần phải điền vào hoặc là này hold somebody in high gì đó thì nó có nghĩa là được đánh giá cao và câu này là ông John ý, thì rất là được đánh giá cao đúng không ạ được kính trọng được tôn trọng vì những cái dedication vì những cái sự tận tụy cống hiến của ông ấy cho cái ngôi trường này đúng không ạ Vậy theo các bạn thì đâu sẽ là đáp án? Câu này đi thi mà chưa gặp bao giờ thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải tự đoán thôi. Đáp án là gì? Yeah, đáp án chính xác của chúng ta đó là esteem, đúng không ạ? Các bạn nhớ ở giáo này chúng ta có cấu trúc nhé, đó là to be held in high esteem hoặc là hold somebody in high esteem có nghĩa là được đánh giá cao hoặc là được tôn trọng, được kính trọng, quý mến, đúng không ạ? Ừ, như vậy đáp án là B cho cô. Tiếp theo, Trường Trung học câu hỏi số 17. Câu hỏi số 17 của chúng ta đó là một câu hỏi về từ loại. A là motivation, đó là danh từ. B là motivator cũng là một gì? Một danh từ. C của chúng ta là motivational là một tính từ và D là motivate thì nó là một động từ. Vậy câu này phải phải điền là danh động tính hay là trạng? Thì câu này các bạn để ý vô giáo ý, với những câu hỏi từ loại chúng ta phải nhìn đằng trước, đằng sau tức là từ liền trước, từ liền sau của ô trống để mình đoán được xem là cái từ cần điền nó bổ nghĩa cho từ nào ở trong câu thì đằng sau các con có từ top nó là một danh từ đúng không ạ đằng trước là ơ là một mạo từ đương nhiên một mạo từ thì sẽ phải cộng với một danh từ rồi vậy đứng trước danh từ thì các con phải có một gì à một tính từ để bổ nghĩa cho cái danh từ đằng sau đúng không ạ để thể hiện cái bản chất của cái danh từ đằng sau thì danh từ đằng sau là từ talk từ này động từ thì là nói mà danh từ là cuộc nói chuyện cuộc trò chuyện Vậy thì chúng ta cần tính từ ở đây là motivational Nó có nghĩa là gì ạ? Mang cái tính động viên, mang cái tính truyền uh, khích lệ Đấy, một cuộc nói chuyện mang tính khích lệ Vậy là chúng ta chọn câu giáo đáp án là C, motivational, hiểu không ạ? Rồi, câu này mình dịch là gì ạ? Trước mỗi một trận đấu ý, thì huấn luyện viên sẽ nói chuyện, đúng không ạ? À, có một cuộc nói chuyện động viên tinh thần cho cả đội để cả đội làm sao để keep the spirit up, tức là để giữ vững tinh thần cao, đúng không? Đây, như vậy là đáp án chính xác là C cho cô. Tiếp theo, chủ Dung Ngọc câu hỏi số 18 này. Câu 18 này thì bạn Trần Hương Giang đang chọn đáp án là A là world giving. Thì câu này các con sẽ thấy ngay đáp à cái cái uh, gì nhỉ chuyên đề mà chúng ta cần phải học ấy để làm được câu này đó chính là sự phối hợp thì đúng không ạ sự phối hợp thì thì của động từ ở đây thì các bạn nhìn vô giáo này chúng ta có quen đúng không ạ sau đó mình lại có động từ ở chỉ ở dạng quá khứ thì các con lại nhớ ngay cho cô đó là đó là gì ạ cô lấy một cái bút màu xanh nhé để viết cho nó khác cái màu đen này đi này rồi các con sẽ có cho cô giáo này đó là một hành động đang diễn ra thì một hành động khác xen vào đúng không ạ hành động đang diễn ra các con chia thì quá khứ tiếp diễn và hành động xen vào các con chia thì quá khứ đơn đúng không ừ thế thì khi mà chúng tôi khi này đấy khi mà khi mà chúng tôi làm sao đây à đang thuyết trình về cái chủ đề là gì di sản uh, văn hóa thế giới các di sản thế giới của UNESCO thì máy tính bị bị bị hỏng block à, tui à gì đây nhỉ block down là bị hỏng vậy là máy tính đột nhiên hỏng trong lúc mình đang thuyết trình vậy cái đang thuyết trình thì các con sẽ chia thì quá khứ tiếp diễn còn đột nhiên hỏng thì người ta đã chia quá khứ đơn sẵn cho mình đấy rồi như vậy là chúng ta sẽ có we were giving đúng không ạ chính xác ở đây thì các con nhớ cô giáo nữa là gì ạ chúng ta có give này đúng không a presentation presentation thì nó có nghĩa là gì à, thuyết trình bằng với từ present something đấy đúng không ạ rồi tiếp theo chủ trung học câu hỏi số 19 Câu hỏi số 19 thì các con sẽ thấy là kiến thức của chúng ta đó là về gì? Về so sánh kép, đúng không? So sánh kép hay còn gọi là so sánh càng càng. Ví dụ như là chúng ta hay nói một câu rất là quen thuộc trong giao tiếp là càng đông càng vui, đúng không ạ? The more the merrier, càng đông càng vui chẳng hạn. Thì đây chính là so sánh càng càng. Thế thì so sánh càng càng ấy là cả hai vế so sánh của chúng ta này đều phải có dơ đã, đúng không? Vậy thì từ đây các con có thể loại trừ được cho cô đáp án C với đáp án A vì nó không có dơ ở đứng đầu các con bi với đi tiếp theo thì cả hai vế của so sánh càng càng các con đều phải là ở dạng so sánh gì so sánh hơn cơ thế nhưng mà đáp án đi thì các con thấy là the most thì nó lại là dạng so sánh hơn nhất rồi vậy suy ra đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án B the more difficult đúng không ạ và câu này dịch là gì ạ những cái câu đọc hiểu mà càng khó ấy, thì gì cậu bé này lại càng trở nên hứng thú đúng không rồi như vậy chọn B cho cô nhá rồi như vậy là bạn nào ấy Trần Hương Giang là rất tốt luôn 10 điểm đúng không ạ Tiếp theo Trần Hương Ngọc câu hỏi số 20 đến câu hỏi số 24 ờ, nhé Bạn nào ờ, cho cô giáo đáp án 20 đến 24 bạn thứ tư ngày hôm nay cô giáo gọi này Có bạn nào comment được ờ, cô giáo thử xem trên máy tính các bạn đã đưa ra đáp án chưa 20 đến 24 có bạn nào chưa Rồi úi dồi Thu Phượng Tác các bạn vào đông quá nhở Nào khóc luôn sai câu 17 tranh leo Câu 17 à Ồ Câu 17 là một câu từ loại đúng không? Nào, câu 20 có bạn nào một bạn nam đi nào, có bạn nam nào không nào? Rồi, cô giáo nhìn thấy Trọng Trường Hồ Minh Đức. Ok, cô giáo gọi bạn Trọng Trường nhá, bởi vì bạn Trường comment nhanh hơn này. Rồi, bạn Trường đưa ra đáp án như sau cho cô. Bạn thứ tư, đúng không? Bạn Trường đưa ra đáp án như sau này. 20 bạn chọn đáp án là A. Rồi, 21 bạn chọn đáp án là B, 22 bạn chọn B, 23 bạn chọn A và 24 thì bạn chọn C. Bây giờ hãy nhìn vào ô giáo câu hỏi số 21 Câu hỏi số 21 thì các bạn để ý ô giáo này cái kiến thức của chúng ta đó là về gì nhỉ? À về một mệnh đề chỉ thời gian đúng không ạ? Thế thì với mệnh đề chỉ thời gian thì các con sẽ để ý ô giáo câu 20 xin lỗi Mệnh đề chỉ thời gian này Ở đây thì con thấy là cái thì của cái mệnh đề người ta cho sẵn ấy Đang để là will have cộng với lại P2 Tức là thì tương lai hoàn thành rồi đúng không ạ? Vậy thì chúng ta nhớ ô giáo là với tương lai hoàn thành thì chúng ta hay thường ghép với gì á? Ghép với by the time. Đó. By the time sau đó cộng với mệnh đề liền sau chia hiện tại đơn và mệnh đề còn lại thì chia thì tương lai hoàn thành, đúng chưa? Và câu này thì mình sẽ dịch là gì? Họ sẽ chịu lạnh và đói trong 6 giờ đồng hồ trước khi đúng không? Mà gì? Chúng tôi tìm thấy họ trong ở trên một cái ngọn núi đã phủ đầy tuyết Vậy một cái hành động trong tương lai xảy ra trước một một cái mốc thời gian ý, thì chúng ta có thể chia thì tương lai hoàn thành. Vậy là suy ra đáp án chính xác của chúng ta sẽ là A. Đây là một câu nhá, rất hay gặp trong đề thi trung học thông quốc gia luôn. Cái câu kiểu như này này, đấy, by the time cộng với là mệnh đề liền sau chị hiện tại đơn và mệnh đề còn lại chia thì tương lai hoàn thành, được chưa nào? Tiếp theo, Chủ Trung học câu hỏi số 21. Câu hỏi số 21 này thì các bạn sẽ thấy là um, câu này thì hơi khó hơn một chút này ở đây thì các con sẽ thấy là một câu hỏi về sự kết hợp từ đúng không ạ? Một câu hỏi về sự kết hợp từ. Các bạn sẽ có bốn động từ A là take, B là hold, C là cost và D là make. Vậy đâu sẽ là cái động từ mà đi với từ fortune ở đằng sau này này? Đó. Và chấm chấm chấm a fortune thì nó có nghĩa là làm giàu đúng không? Và câu này của chúng ta sẽ dịch như sau. Những cái người mà uh, street vendors thì các con sẽ dịch là những người bán hàng rong nha, những người bán ở ở trên uh, hàng rong ấy đẩy ở trên đường ấy những người bán hàng rong ấy thì có thể kiếm được cả bội tiền kiếm được rất nhiều tiền từ những cái gì ạ từ những cái quán trà rất là nhỏ khiêm tốn đúng không với những cái uốc thức uống rất là đơn giản đấy và rẻ tiền đó. và ở đây ý là những người như có bán trà đá chẳng hạn đúng không và đáp án chính xác của chúng ta có phải là hâu không không phải là hâu rồi Đáp án chính xác của câu này sẽ phải là đáp án đi cơ các bạn yêu Khánh Huyền ơi Đúng rồi đấy Đó là make các bạn nhớ cho cô này, đó là make a fortune. Nó là gì? Kiếm được cả rất nhiều tiền, làm giàu kiếm được cả, kiếm được bội tiền, đúng không ạ? Ừ, đáp án là đi nhá. Tiếp theo, chủ trung Ngọc câu hỏi số 22, như vậy câu 21 này là loại ra được rất nhiều bạn đây này. 22 chúng ta có A là with, B là between, C là of và D là for. Đây là một câu hỏi về giới, giới từ đúng không ạ. Giới từ này thì nó lại đi kèm với lại gì ạ? Với lại cái từ ở phía trước chúng ta có gì ạ? à từ phía sau là n đây này đó chúng ta có n rồi thế thì các bạn sẽ thấy cô giáo là chỉ có between thì sẽ đi với n thôi nó có nghĩa là giữa hai cái gì between humans and animals tức là giữa con người và động vật anh ấy thì đang gì đang nghiên cứu về những similarities những cái điểm giống nhau và differences những cái điểm khác nhau giữa con người và động vật đúng không đáp án là B between rất tốt tiếp theo câu hỏi số 23 câu hỏi số 23 thì kiến thức của chúng ta là liên từ đấy những bạn nào hai k 4 đang trong giai đoạn ôn thi giữa kỳ 1, điểm giữa kỳ chưa mấy khả quan, chưa biết là làm thế nào, ôn cái gì để chúng ta có thể thi Trung học phổ thông quốc gia thì qua bài ngày hôm nay các con có thể uh, tổng hợp được cho cô những cái chuyên đề mà ít nhất các con bắt buộc phải nhớ. Đúng không ạ? Bởi vì đây là một đề thi năm ngoái của 2K3 đấy, đúng chưa? Đấy Trung học phổ thông quốc gia nhá à, cái đề này là cái đề rất gần với lại đề thi thật này ý là nó là cái khoảng thời gian sau ấy đấy cho nên là chúng ta có thể là dựa vào đề này để mình tổng hợp những cái phần nào mà mình cần phải học đúng không nếu mà điểm thi giữa kỳ một của mình chưa mấy khả quan thì phải tăng tốc lên đúng không không thể nào lười biếng được nữa đâu câu hỏi số 22 của chúng à 23 23 các con thấy là liên từ đúng không nếu mà because of thì các con sẽ cộng với gì cộng với lại à, danh từ này cụm danh từ hoặc verb in này đúng không inspire thì tương tự cũng cộng với danh từ hoặc là verb in này. Uh, because thì các con cộng với mệnh đề này và though thì các con cộng mệnh đề. Because of và because thì có nghĩa là bởi vì. Thế còn in of và though thì các con sẽ dịch là mặc dù. Đầu tiên các con sẽ loại trừ được cho cô giáo hai đáp án, đó là đáp án C và đáp án D. Bởi vì ở đây là sau ô chống cần điền đó là một cụm danh từ, đó là đại dịch Covid-19. Thế thì các bạn nhìn là bởi vì hay mặc dù này. Thế thì câu này mình dịch là gì ạ? Vì đại dịch Covid-19 đúng không? Cho nên là việc giáo dục trực tuyến ý, thì đang được áp dụng ở hầu hết tất cả mọi nơi trên thế giới, đúng không? Phùng Nhung may em thi văn với anh à? Rồi, chúc bạn may mắn. Chúc bạn may mắn thế thôi nhưng mà cái quyết định vẫn là cái kiến thức của trong đầu mình. Because of, đúng không ạ? Ôn bài đi, because of, because of, nha. Rồi, ok. Như vậy thì đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án đây. Bạn Đỗ Thị Nhật Linh hỏi cô Ngọc là ai có linh đề không? Đấy, link đề cô giáo đã gửi cho các bạn rồi trước khi thi trên fanpage ấy. Nào, câu hỏi số 24. Câu hỏi số 24 của chúng ta đó là kiến thức về câu hỏi đuôi. Đề này rất là hay đấy nhá. Mom isn't uh, it isn't safe to go on vacation at present. Mình có cho cô giáo là at present nó có nghĩa là bằng với từ từ now ấy, đúng không? Nghĩa là bây giờ presently. Bây giờ ấy Mẹ ơi, bây giờ thì thì thật uh, việc mà đi gì ạ? Đi du lịch thì không an toàn đúng không ạ? Thế thì với câu hỏi đuôi thì kiến thức của chúng ta như thế nào? Ở đây các con thấy là cái mệnh đề trần thuật ấy, người ta đang để ở dạng gì? Dạng phủ định. Thì phần đuôi để dính được vào câu thì chúng ta cứ nhớ là gì? Nó phải nó phải trái dấu đúng không? Trái với âm thì phải là dương, chúng ta phải để dạng phủ định, đúng không ạ? Dạng phủ định thì các bạn sẽ để ý vô giáo đó là gì? À quên dạng khẳng định. Dạng khẳng định thì chỗ này nó là isn't to be rồi, khẳng định của isn't là is đúng không? ít thì vẫn giữ nguyên là đại từ ít như vậy đáp án chính xác sẽ là C và đây là một câu hỏi nhận biết trong đề thi một câu hỏi chống liệt ấy đúng không đáp án là C tốt như vậy là bạn trọng trường sai mất của cô giáo ở cái câu hỏi về sự kết hợp từ sự kết hợp từ đúng không trường đó đúng không trường ờ, sai mất một câu 8 điểm nhá tiếp theo chủ trung học từ câu hỏi số 25 đến câu hỏi số 29 nào có bạn nào đưa ra đáp án không rồi cô giáo sẽ chọn bạn là số 5 ngày hôm nay đó là bạn Khánh Huyền rất là comment chăm chỉ chăm chỉ comment từ nãy giờ đấy này Huyền đưa ra đáp án như sau này à, số 25 thì Huyền chọn B này 26 Huyền chọn A này 27 Huyền chọn C này 28 Huyền chọn A và 29 Huyền chọn D Hãy nhìn vào câu hỏi số 25 chúng ta có chuyên đề gì được nhắc đến trong câu này Đó chính là một chuyên đề cũng rất trọng tâm Trật tự của tính từ Đúng ạ Trật tự của tính từ Thế thì các bạn nhắc đến trật tự tính từ thì thứ nhất đó là chúng ta hay có cái trật tự, trật tự tính từ Opsacom đấy đúng không? O này S A S C O M P đúng không ạ? Hoặc là các bạn thấy là chúng ta có thể đảo S cho A cũng được. Thế bây giờ này, từng chữ cái một trong cái chuỗi này nó chính là chữ cái đầu tiên của những cái từ tiếng Anh ấy. Ví dụ O là từ chữ cái đầu tiên của từ opinion là tính từ chỉ về quan điểm đánh giá cá nhân thì sẽ đứng đầu tiên. Vậy các con nhìn vào bốn đáp án ABCD thì cái tính từ nào? Tính từ beautiful là xinh đẹp, nó là chỉ quan điểm. Vì sao lại là quan điểm? Bởi vì bạn có thể thấy xinh nhưng bạn kia không thể thấy không thấy xinh, thấy thấy xấu. Vậy đó chính là cái đánh giá cá nhân thôi. Vậy nó phải đứng đầu tiên beautiful, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ loại trừ được cho cô Ngọc hai đáp án, đó là đáp án B và đáp án A. Ta còn BC là beautiful large round wooden hay là beautiful round large wooden. Được chưa? Tiếp theo thì các bạn sẽ có cho giáo là gì ạ? À, chúng ta có ờ, uh, large có nghĩa là lớn, đúng không? Kích thước, round là hình dạng, đúng chưa ạ? Và wooden thì nó là gì? Là chất liệu. Ở đây thì bạn chọn B là Beautiful Large Round Wooden Thật ra với câu hỏi số 25 ý, thì uh, các bạn uh, nếu mà các bạn uh, để ý nhá thì trong hai từ điển Cambridge và Oxford thì đều chấp nhận hai cái trật tự đó là SAS hoặc là SSA đều được cho nên với câu hỏi số 25 như thế này thì cô giáo thấy rằng là để large round wooden hay là round large wooden đều ok. Vì nếu như mà theo cái cấu trúc là OSSA tức là size này, size này, rồi đến gì nhỉ? Rồi đến shape này. À không, size rồi đến shape à? Ừ nhỉ, thế thì chỉ có một đáp án thôi, size rồi đến shape mà. Size là kích thước thì large phải đứng trước, shape là round. Ok, câu này chỉ có đáp án B thôi nhá. Ừ, chỉ có đáp án B thôi, C không được. Đúng không? Chỉ có đáp án B yeah. Tiếp câu hỏi số 26 này Câu hỏi số 25 này thì chúng ta sẽ dịch như thế nào ạ? Có một chiếc bàn gỗ này rất là tròn này, to, rất là đẹp đúng không ạ? Và đó là món quà của những cái gì? Người bạn thân nhất của tôi trong cái uh, ngày uh, tân gia nhà mới đúng không ạ? Rồi câu hỏi số 26 26 này thì đây là một câu phân loại này Trong đề thi thì các con thấy phân loại người ta sẽ sử dụng gì nhỉ? Thành ngữ chẳng hạn Idioms Đấy Thành ngữ Thế câu này chính là câu uh, trong đề thi tiếng Anh thì câu này chính là câu vận dụng cao đấy. Đấy ạ, thành ngữ. Thế bây giờ chúng anh nhìn có A là gloom. Gloom à, bạn uh, bạn Khánh Huyền bạn chọn gloom. Thì với câu 26 ấy thì thật ra là câu này vận dụng cao nhưng nhưng mà nhưng với đề này thì câu này cũng không quá khó. Chắc là cái câu này thành ngữ này thì khả năng là rất nhiều bạn đoán được. Chúng ta có là doom and gloom ấy, thì nó có nghĩa là cảm thấy bi quan, cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy bế tắc đúng không? Và câu này mình dịch là gì? Những bức thư mà anh ấy viết ý, thì đầy cái sự bi quan Đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa biết được là đúng ạ Vẫn chưa biết là điều gì khiến cho anh ta cảm thấy bi quan chán nản đến như vậy Đúng không? Đấy cho nên chúng ta có cho giáo đáp án là A Được chưa Rồi tiếp theo chú Trung Ngọc câu hỏi số 27 27 chúng ta chọn đáp án gì? Ở đây chúng ta có cho cô giáo cũng là một câu uh, hơi nhỉnh hơn Tức là cái độ khó nó khó hơn một tí xíu Một câu vận dụng trong cái đề này A là being read, B của chúng ta là read, C của chúng ta là having read, read hoặc là read cũng được và D là to read. Thì kiến thức của chúng ta đó chính là về gì ạ? Về rút gọn hai mệnh đề có cùng chủ ngữ. Có bạn nào uh, thấy khó phần này không? Rút gọn hai mệnh đề có cùng chủ ngữ hay là lần đầu tiên nghe thấy cái chuyên đề này không? Rút gọn hai mệnh đề có cùng chủ ngữ. Hai mệnh đề có cùng chủ ngữ ngay cái tên của nó là đã biết là ở đây có hai mệnh đề và hai mệnh đề ở đây có thêm một điểm chung nó có cùng một chủ ngữ Vậy các con nhìn ở cái mệnh đề đằng sau là I still couldn't understand Nó có chủ ngữ là ai Vậy mệnh đề trước của chúng ta có cùng chủ ngữ tức là nó cũng có chủ ngữ là ai Đúng không? Đấy nhưng mà nó sẽ rút gọn Đúng không? Thế con này mình dịch là uh, Đọc xong hướng dẫn hai lần tôi vẫn không hiểu là làm thế nào có thể sử dụng được cái máy này nữa Machine Làm thế nào để sử dụng cái máy này Vậy thì con thấy là cái việc mình đọc ấy là việc gì ạ? Việc chủ động Đúng không ạ? mình tự đọc được như vậy khi mà hai hành động có cùng chủ ngữ mà chúng ta rút gọn một mệnh đề mang tính chất chủ động thì các con có thể rút gọn còn lại còn lại gì còn lại verb in hoặc là having cộng p2 nhá các con có thể sử dụng là having cộng p2 khi rút gọn mệnh đề mang tính chủ động khi rút gọn mệnh đề mang tính chủ động có bạn hỏi cô như sau Thưa cô tại sao phải là having cộng B2 Thì để người ta nhấn mạnh nhá Để người ta nhấn mạnh Cái việc mà mình vừa rút gọn là việc xảy ra trước Cái mệnh đề nào xảy ra trước Thì các con sẽ dịch sẽ chuyển thành having cộng P2 Được chưa Thế câu này là mình đọc xong rồi mình vẫn không hiểu thì việc đọc đương nhiên là nó sẽ xảy ra trước rồi đúng không ạ? Và không hiểu là việc xảy ra sau. Thế nên ở đây chúng ta sẽ có đáp án là C. Hoặc là các con có thể rất là nôm na mình hiểu là sau khi đọc xong hai lần thì tôi vẫn không thể hiểu được cách sử dụng cái máy này. Đúng chưa nào? Đấy, như vậy đáp án là C. Cô Ngọc đang thấy bạn Lê Thị Hồng Nhận có đang phàn nàn là sai những câu ngớ ngẩn quá đi Đấy, đi thi chuẩn thông quốc gia là cái kỳ thi cuối cùng trong cái đời học sinh của mình để lên đại học rồi Mà sai linh tinh linh tinh cộng vào là bay ngay một điểm như rất là nhanh luôn nhá Cho nên là chúng ta phải rất là cẩn thận Rồi, câu hỏi số 27 này cho ta chọn CEO giáo Tiếp theo câu hỏi 28 Câu 28 của chúng ta ấy, đây là một câu uh, cũng là một câu vận dụng, một câu về cụm động từ, đúng chưa Cụm động từ. Ở đây chúng ta có cho giáo này. Uh, À không, câu 29 là cụm động từ cô giáo nhầm. Nhầm nhầm nhầm. Câu 28 là của chúng ta làm câu idiom, idiom đúng ạ. Uh, idem à, thế thì là một câu vận dụng cao. He didn't tell anyone about his situation. He kept it under his chấm chấm chấm. A là hat, B là rock, C là bag và D là tongue. Bạn nào mà đã có cuốn 2.500 từ vựng của cô rồi thì đừng có mà sai câu này nhá. Bởi vì cô giáo chắc chắn cho các bạn là cô giáo đã dạy rồi và không phải là cô giáo lai like quyển này mà cô giáo lai like quyển em của nó là quyển 1006 chắc chắn đã lai like cái cục này rồi nha đúng không thế nên là làm càng nhiều cái quyển sách 2500 ấy là chúng ta càng có xác suất gặp trong trong đề rất cao đấy còn đương nhiên là những câu vận dụng cao này không thể giới hạn được bởi vì nó rất là mênh mông không thể giới hạn được phần từ vựng và thành ngữ hay cụm động từ không thể các bạn nhé chúng ta chỉ là càng làm nhiều đề thì càng tốt thôi và làm xong đề thì mình ghi chép lại vở ấy cái câu số 28 này này thì chúng ta có cho cô một cái thành ngữ nó bằng với lại cái cụm là keep something secret tức là giữ một cái điều gì đấy trở thành gì à giữ một điều gì đấy là bí mật đúng không ạ thì phải là keep somebody uh, something under someone gì à someone's hat được chưa giữ một điều gì đó là bí mật không giữ bí mật điều gì không nói cho ai câu này dịch như sau anh ấy thì không nói cho ai về cái tình hình của mình anh ấy giữ bí mật về điều đấy đúng không Đấy là chính xác cô Ngọc sẽ là đáp án A Đó là hedge nhá Đấy, giữ cái gì đó dưới mũ của mình không cho ai xem Đấy, mình cứ nhớ nghĩa đen là như vậy Tiếp theo trở Ngọc câu hỏi số 29 này Bạn nào bạn nào làm từ câu hỏi số 25, 29 Nhà giỏi quá nhà Khánh Huyền à Chưa sai câu nào In these difficult times The company may have to chấm chấm chấm A là take up Đây mới là câu cụm động từ này Và câu này là một câu vận dụng Đúng không ạ? Cũng là một câu phân loại Take up, turn down, put off hay lay off Thì cái câu này cho thấy này đầu tiên check up thì khi mà chúng ta theo đuổi một cái gì là sở thích mới ý, thì chúng ta có thể sử dụng cụm động từ này đấy check up là theo đuổi cái gì đó mới theo đuổi một cái sở thích chẳng hạn turn down thì nó có nghĩa là gì ạ từ chối hoặc là các con có thể dịch là gì vặn nhỏ âm lượng xuống cũng được C là put off thì put off nó có nghĩa là trì hoãn đúng không và đáp án D chúng có lay off thì nó có nghĩa là sa thải thì câu này các con sẽ có công ty à? Công ty thì khả năng sẽ là từ sa thải đây. Câu này mình dịch châu giáo như sau này. Trong cái thời kỳ, thời điểm khó khăn như thế này ấy, thì công ty có thể phải sa thải lên đến 100, 100 người, 100 lao động đúng không ạ? Đấy, như vậy chúng ta chọn đi cô giáo nhá, lay off. Vậy là Khánh Huyền à, 10 điểm, rất giỏi luôn, tốt. Đấy, được chưa? Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong phần thứ tư trong đề ngày hôm nay, đấy là 15 câu từ vựng ngữ pháp. Nhìn lại cho cô giáo nhá, đây là một đề thi thử Trung học thông quốc gia Bây giờ nhìn lại này, nó có bao nhiêu câu từ vựng? Nó có một câu ờ, nó có 1 2 3 ba câu trong đó thì có hai câu idioms, một câu cụm động từ, ờ, một câu kết hợp từ với lại ờ, một câu về từ loại. Còn lại là các cái chuyên đề ngữ pháp mà chúng ta đã được học ở uh, kỳ 1 rồi đấy đúng không? Tất cả các chuyên đề này cô giáo đều dạy hết rồi. Tức là đã dạy hết ở trong trong trong lớp lái C ấy, được chưa ạ? turn down nó là là turn, không ạ, à, turn down nó là là từ chối bạn nhé. Từ chối chứ không phải sa thải đâu. Lay off mới là sa thải, được chưa Rồi tiếp theo chúng tôi học sang phần part 5 này, phần thứ năm của đề ngày hôm nay. Đấy là trong đề thi ý, thì bao giờ cũng sẽ có ba câu phần chọn lỗi sai. Và đây này, đây là phần các bạn gỡ điểm lại đi. Những bạn nào mà lúc nãy bảo sai những câu ngớ ngẩn thì chúng ta hãy gỡ điểm lại với ba câu chọn lỗi sai. Đề thi trung thông quốc gia luôn có ba câu, không phải sáu điểm phần này nhé. Bây giờ nhìn câu 30 này. Thường ấy theo cái à, lối ra đề thì thường sẽ là hai câu nó sẽ sai về ngữ pháp thuần ngữ pháp thôi và một câu nó sai về sự kết hợp từ hoặc là những cái từ cặp từ mà dễ gây nhầm lẫn đấy đấy là xu hướng ra đề là thường là như vậy thế bây giờ chúng ta thử xem này câu 30 ờ, của chúng ta A thì sẽ là my B là today C là they và D là it câu 30 này thì là thuần ngữ pháp thuần ngữ pháp cho nhì ô giáo là Câu này chọn gì? Ok, cô giáo sẽ gọi bạn thứ 6 trong bài ngày hôm nay nhá nào mời vị khách thứ sáu trong livestream này Cô giáo ghi tên một bạn lên đây nhá Cô giáo có nhìn thấy bạn con ong chăm chỉ lớp của cô Ngọc này Rồi ok bạn con ong chăm chỉ Cái tên nói lên tất cả Con ong chăm chỉ đưa ra đáp án như sau 30 bạn chọn đi này Rồi 31 thì bạn chọn B này 32 bạn chọn B Ở đây cô giáo sẽ cho ba câu phần này đã nhá Câu 30 thì chính xác đáp án là đi Đúng rồi Vì sao lại như vậy thì có một cái mèo như thế này này Tức là nếu như trong câu chọn lỗi sai ý, mà người ta gạch chân phần tính từ sở hữu hoặc là đại từ sở hữu hoặc đại từ uh, ở ờ, tính từ sở hữu hoặc đại từ sở hữu hoặc là hoặc là đại từ tân ngữ hoặc là đại từ chủ ngữ nhá thì thường ý, cái lỗi sai nó thường nằm ở cái chỗ là thường nằm ở cái đáp án đấy thì câu này các con thấy là có đại từ nên có cả là my, they và it đúng không ạ? Thật ra cái câu 30 này thì nó có cả tính từ sở hữu này, đại từ chủ ngữ này, đúng không? Rồi là đại từ tân ngữ. Cái câu này thì bắt buộc là chúng ta phải xem này. Đầu tiên các bạn để ý ô giá này đó là khi có chủ ngữ ai thì đương nhiên là chúng ta sẽ có tính từ sở hữu là mai rồi đúng không rồi tiếp theo này chúng ta có gì ạ à chúng ta có cái chủ ngữ là dây chủ ngữ là dây thì không thể nào mà chúng ta lại đi cái đại từ tân ngữ của nó lại là ít được mà dây thì đại từ tân ngữ của nó phải là dâm đúng không ạ như vậy thì đáp án chính xác của chúng ta sẽ phải là đáp án gì đáp án đi và câu này mình sẽ dịch cho cô giáo như sau này hôm nay à, cái, cái hôm nay thì cái kết quả của cái bài thi gì bài thi miệng và kiểm tra miệng bài thi vấn đáp của em đã gì đã được công bố vì thế đúng không vì thế tôi gì hy vọng rằng là họ sẽ không gì à, sẽ không đưa cái thông tin đưa cái kết quả lên trên bảng tin đúng không à các bạn ơi cô giáo đã nhìn thấy là anh à, anh à, trợ lý của cô Ngọc đã gửi bảng điểm tiếng Anh đây rồi anh Hoàng Trí Đức Em gửi chị Ok rồi Để xem nhá Có bảng điểm rồi các bạn ơi Chúng ta dừng lại một chút xem bảng điểm một tí Cô giáo đang nóng lòng xem là các bạn nào 10 không Wow ôi kinh nhở Giỏi thế nhở 5 con 10 luôn 5 con 10 Rất tốt 5 con 10 Giỏi đấy Cô giáo có bạn gì đây? Bạn Đinh Thị Cẩm Tú, bạn Trần Thị Dung, bạn Khánh Linh, bạn Hoàng Lương, bạn Đào Thị Thu Huyền, và bạn Phạm Yến Vi. À 6 con 10 các bạn, 6 điểm 10. Như vậy là 6 điểm 10. Trần Hương Giang lớp cô Ngọc 9,8 hả con? Đấy, wow, giỏi quá nhở Như vậy có 6 điểm 10. Khủng khiếp. 6 điểm 10. Rồi ok. Và để cô giáo xem là điểm thấp nhất ngày hôm nay là mấy nào. 1,8 có một bạn được 1,8 và 13 bạn được điểm 2. Một số bạn 2,2, 2,4. Rồi những bạn này cần phải rất rất rất rất rất là cố gắng nhá Được chưa? Rồi như vậy là cô giáo ờ, tuyên dương 6 bạn điểm 10 ba bạn điểm cao nhất ngày hôm nay vừa là được điểm 10 này vừa là nộp bài sớm nhất là bạn Đinh Thị Cẩm Tú, bạn Trần Thị Dung, bạn Khánh Linh toàn là bạn nữ à thì hãy inbox trực tiếp cho fanpage để cô Ngọc tặng cho các bạn cuốn 2.500 từ vựng của cô nhá. Rồi. Nào bây giờ chúng ta hãy nhìn yêu giáo Nhìn cho cô giáo nhé Câu hỏi số 31 Câu 31 của chúng ta như sau Bây giờ cô giáo sẽ gửi bảng điểm cho uh, chị à, admin của page để chị sẽ lên bảng điểm cho các bạn nhé. Đây là đề thi thử trung học phổ thông quốc gia nha. Và đây là một đề khá hay, khá bám sát cái uh, uh, mức độ khó của đề thi minh họa năm ngoái. Đấy, được chưa? Câu số 31 này, A của chúng ta đó là từ improper, B là confident, C là such as và D là customers. Câu này chọn đáp án gì? Ở đây thì các bạn để ý cô giáo này. Trong câu hỏi số 31 ấy, thì lại là một câu gì? Một câu liên quan đến từ vựng, đó là cặp từ dễ gây nhầm lẫn. Ở đây các con có cái từ confident là một cái từ là một từ rất là bình thường, đúng không? Ai cũng biết từ này có nghĩa là tự tin, confident. Tuy nhiên thì trong cái câu này chúng ta đã không thể điền từ tự tin vào đây được bởi vì các bạn cứ dịch mà xem. Cái công ty ấy, thì đã sử dụng không đúng những cái thông tin chả nghe thông tin mà lại mà lại một cách tự tin à không thể nào mà lại sử dụng tính từ tự tin để đưa ra bản chất của một cái thông tin được đúng ạ đấy như vậy thì ở đây các bạn sẽ có cho cô giáo đó chính là gì á đáp án là B và confident thì các con phải đổi cho ra confidential vì confidential thì nó có nghĩa là mang tính bảo mật đó nó cùng là tính từ nhưng mà hai này là hai hai cái từ vựng khác nghĩa nhau một cái là tự tin đúng không một cái là gì có tính bảo mật được chưa và câu cả câu thì chúng ta sẽ dịch lại như sau này À, công ty thì đã sử dụng không đúng thông tin có tính bảo mật cao à, ví dụ như là gì tên này và địa chỉ của khách hàng đúng không ạ rồi tiếp theo câu hỏi số 32 đương nhiên thì câu số 32 sẽ là một câu còn lại liên quan đến ngữ pháp và đây là một câu nhận biết thôi các bạn nhìn thấy cô giáo là ở đây người ta đang bạn ý đang chọn đáp án là B là were thì quá chính xác rồi were của chúng ta phải đổi cho giáo đó là sang động từ to be thể hiện ở thì hiện tại đó chính là a many countries are now concerned rất nhiều cái quốc gia hiện đang lo ngại bởi cái mức độ gì hoạt động kinh tế rất là thấp đúng không ạ rồi đáp án của cô giáo là B chuyển thành a như vậy là bạn nào đấy nhỉ con ong chăm chỉ à 10 điểm 0,6 điểm ở trong đề thi đấy tiếp theo chuyển Dung Ngọc sang phần một phần mà trong đề mà các bạn cũng ờ, rất hay là không được điểm tối đa đó chính là phần gì ạ đó chính là phần đồng nghĩa trái nghĩa đồng nghĩa nhé các bạn nhá câu hỏi số 33 của chúng ta như sau cho cô này phần này là phần mà có khá nhiều từ vựng này đôi khi chúng ta còn bị uh, rơi mất 0,2 0,4 điểm trong phần trái nghĩa do là người ta bắt chọn trái nghĩa mà đi chọn đồng nghĩa Hoàng Lương bảo cô cho thêm 4 năm bạn nhận quà đi cô Lương ơi như đầu thì cô nói là ba bạn nhanh nhất Cố gắng lần sau vừa được 10 điểm mà lại vừa nhanh nhất nhá Nào câu hỏi số 33 cho cô này Ở đây người ta gạch chân cái tính từ jobless Đúng không ạ? Jobless thì nó có nghĩa là gì các con nhỉ? Là thất nghiệp đúng không? Tình trạng không có việc làm Vậy thất nghiệp thì nó sẽ bằng ngay với từ gì đấy? Ngay đáp án đây rồi Đó là unemployed Ok cô giáo sẽ mời vị khách mời thứ bảy ngày hôm nay nhá Cô giáo xin mời bạn Dương Phanh Phanh à Rồi bạn này cũng trong lớp live VIP của Ngọc đây Phương Anh này Phương Anh đưa ra đáp án cho giáo như sau. 33 Phương Anh chọn A, 34 Phương Anh chọn B, 35 Phương Anh chọn C và 36 Phương Anh chọn A. Rồi, 34 3 bạn chọn đúng rồi. Câu này của chúng ta thì có đáp án B lại là excited, hào hứng phấn khích này. C surprised có nghĩa là ngạc nhiên vậy và D là exhausted có nghĩa là kiệt sức. Và câu này dịch như sau: Anh ấy thì đang thất nghiệp và thường xuyên phải xin tiền ba mẹ, được chưa? Rồi, tiếp theo Triệu Trung Ngọc câu hỏi số 34. 34 người ta đang gạch chân cái danh từ là reduction. Reduction thì nó có nghĩa là sự giảm. Sự giảm. Vậy đồng nghĩa với sự giảm đương nhiên sẽ là gì? Là decrease rồi. Và đối nghĩa với nó thì sẽ là gì nhỉ? Increase đúng không? Câu này của chúng ta dịch như sau. Overhunting có nghĩa là săn săn bắt. Săn bắt mà over là săn bắt quá mức. Săn bắt quá mức là một cái hoạt động ấy mà nó dẫn đến cái việc giảm số lượng một cách nghiêm trọng hoặc là gì về cái gì nhỉ à, số lượng chủng loài hoặc là gây hại cho cái uh, động vật hoang dã đúng chưa như vậy chúng ta chọn giá đáp án là B thế còn A nhá loss thì nó có nghĩa là sự mất mát đấy nhá C là consequence thì nó có nghĩa là hậu quả và B của chúng ta là sự gia tăng đúng không ạ tiếp theo chủ trung Ngọc câu hỏi số 35 35 thì các bạn nhớ cho cô Ngọc nè trái nghĩa nhá đi thi là rất nhiều bạn là dịch thì đúng nhưng mà đến khi chọn thì sai bởi vì chọn thành đồng nghĩa 25 của chúng ta như sau A của mình là boring Boring là có nghĩa là gì? Nhàm chán B là demanding Một công việc mà sử dụng tính từ demanding Có nghĩa là một công việc đòi hỏi yêu cầu cao, khắt khe C là fascinating Có nghĩa là một công việc rất là hấp dẫn Và D thì là gì ạ? À, một công việc rất là nhàm chán, đơn điệu Đáp án A và đáp án D của chúng ta là nó bằng nghĩa nhau Cho nên là nó tự loại trừ nhau Vì chỉ được chọn một đáp án Mà hai đáp án giống nhau là tự loại trừ rồi Thế còn B, C cho anh nhìn lại dead end Thế bây giờ nếu như đi thi mình không biết dead end là cái gì Thì mình sẽ phải dựa vào tình huống của câu để mình xác định nghĩa của nó I would go mad Ai mà chẳng biết mad có nghĩa là phát điên Vậy câu này là tôi phát điên lên Tôi sẽ phát điên lên Nếu như mà tôi vẫn phải đúng không ạ à, Làm một cái công việc mà nó nó như thế này Vậy chứng tỏ là mình phát điên thì chứng tỏ công việc đấy nó sẽ rất là gì mang tính tiêu cực Nó gì nó không có triển vọng thăng tiến này đúng không nó dậm chân tại chỗ này đúng không đấy nó rất là nhàm chán vậy thì trái như vậy nó là một công việc cực kỳ hấp dẫn là fascinating đáp án là C đúng tiếp câu hỏi số 36 à, anh ấy thì là một người rất là gì bướng bỉnh nó là một người rất là bướng bỉnh nhưng mà lại gì à nhưng mà những cái lời su nịnh ý, thì thường làm sao đó anh ta thì các con thấy là bướng bỉnh thì tức là rất khó để mà có thể bảo nó phải làm cái này cái kia Đúng không ạ? Nhưng mà những lời su nịnh thì có thể điều khiển nó được Vậy chứng tỏ là những lời su nịnh này Mà người ta sử dụng cái thành ngữ là Works like a charm on him ấy Có nghĩa là những lời su nịnh có tác, dụng đối với anh ta Đúng ạ? Có tác dụng đối với anh ta Như vậy thì có tác dụng đúng không? Đây là một câu vận dụng cao đấy các bạn ạ Có tác dụng thì đối nghĩa với nó sẽ là không có tác dụng đúng không? Với ai? Với cái gì? Và đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án này Has no effect on somebody Ok? effect có nghĩa là hiệu ứng có nghĩa là tác dụng đúng không? no effect là không tác dụng luôn has no effect on thế còn has a strong effect thì đó là sẽ là đồng nghĩa có tác dụng mạnh mẽ đến còn nếu mà is completely successful in thì cũng là cũng là hơi hơi đồng nghĩa rồi có thành công trong việc gì và đi của chúng ta là gì turns out to be a disaster for là họ hóa ra là một cái thảm họa đúng không ạ ừ, chả liên quan gì disaster cả thảm họa ở đây hết như vậy chúng ta có đáp án đây à, Vậy là cô Ngọc nhìn thấy là bạn nào ấy nhở Bạn nào nhở Bạn Dương Phanh Phanh à 10 Tốt lắm Được chưa Tiếp theo chủ trung học câu hỏi số 37 Thế này mà không được 10 điểm đề này à 37 Bạn nào bạn Nhật Linh Đỗ Bạn có bảo là cô ơi có up link đề lên page được không ạ à? Link đề cô giáo đã gì ạ à? Đã gửi Ok được rồi chiều các bạn nhá tí nữa cô giáo sẽ bảo chị admin uh, up link đề nhưng mà chắc phải là sáng mai thì chị mới up được nhá nào câu hỏi số 37 của chúng ta như sau à, Đây là một câu hỏi về giao tiếp và chúng ta có 0,4 điểm Đừng bao giờ để mất hai câu giao tiếp Nhưng năm nay với 2K3 thì rất rất nhiều anh chị đã để mất điểm câu giao tiếp Và câu đấy cô giáo đã từng cho lên TikTok rồi Rất rất nhiều bạn sai luôn Đấy, cho nên là mặc dù cô nói đây là phần dễ nhưng không thể chủ quan được A student is uh, a student is asking một học sinh đúng không thì đang hỏi cái người người người thủ thư ấy đúng không ạ cái người trông coi thư viện là hãy giúp cô ấy có thể gì mà đánh máy đánh fax một cái bản báo cáo thế thì học sinh mới nói rằng này muốn nhờ mà could you help me to fax this report ok trước khi cô giáo làm câu này thì cô giáo sẽ chọn một bạn ra nhá cô giáo xin chọn đáp án câu số 8 của bạn này này fan cứng đây này, vũ hương dịu bạn hương dịu thì đưa ra cho cô giáo đáp án như sau 37 bạn chọn C Ok và 38 bạn chọn C Bây giờ nhìn vào câu số 37 này Ờ, học sinh nói này could you help me uh, gì nhở cô có thể giúp uh, em là fax cái bản báo cáo này được không ạ và cô thủ thư nói này ây uh, it's very kind of you to say so thật là bạn thật là tốt bụng khi nói thế b xin lỗi tôi không biết c chắc chắn rồi số fax là gì nhỉ và d thật là vớ vẩn tôi không nghĩ nó hữu ích đâu đương nhiên đáp án chính xác sẽ là c đúng không ạ rồi tiếp theo chủ trung học câu hỏi số 38 Dương Phanh Phanh em 9,8 ạ à. Em ấn nhầm một câu cô ạ à. Đấy Đi thi mà lại ấn nhầm giống như kiểu đi thi khoanh nhầm đấy tiếp Câu số 38 này bởi vì 9,8 với 10 điểm nó chỉ khách cách nhau có 0,2 một câu thôi nhưng mà nó khác hẳn đúng không các con? Điểm tuyệt đối bao giờ cũng rất là sung sướng. Nào câu 38 này. Jolie is reading a magazine on famous people asking her friend. Uh, ờ, Jolie thì đang làm sao nhỉ? Đọc tạp chí về những người uh, nổi tiếng và hỏi bạn của cô ấy. Jolie nói này. Do you think bạn có nghĩ rằng như vậy là một câu hỏi lấy cái opinion, lấy ý kiến quan điểm của người người khác đúng không? Bạn có nghĩ rằng những người nổi tiếng ngày nay có xu hướng tập trung vào gì và sự giàu có hơn là vào những cái thành tựu thành tích không? Rồi bạn của Julie thì à, Jolie thì nói này, chấm chấm chấm. Và điều này thì set bad, ex bad examples for. Ở đây cô Ngọc muốn nhắc một chút đến cái cụm này các bạn nhé. Set bad a bad example for somebody nó có nghĩa là tạo gương xấu, làm gương xấu cho ai. Gương thì phải gương tốt đúng không? Nhưng đây là làm gương xấu. Ok, đã là ảnh hưởng xấu đến ai ấy. Và điều này làm ảnh hưởng xấu đến những người trẻ tuổi. Như vậy thì các con thấy là khi mà Jolie uh, nói đến, đưa ra một cái quan điểm mà Jolie friend, uh, Jolie's friend cũng đưa ra cái quan điểm tương tự Vậy chứng tỏ là nó đang phải làm sao? Nó đang đồng tình với con bé Jolie này đúng không ạ? Đồng tình thì mình có A này, is out of the question. Không thể nào như thế được, sai. B này, I think you're right on this. Tôi nghĩ là bạn đúng với điều này rồi đấy. Câu C này, I think they focus more on achievements. Gì đấy nhỉ? Tôi nghĩ là họ sẽ tập trung nhiều hơn vào thành tích. Và câu D là not at all, không hề. Sao lại chọn C ở đây được bạn uh, hương gì của cô ấy? Đáp án phải là gì các bạn? Đáp án phải là B. Nó đồng tình với con bé này mà. Đúng ạ. Nó đồng tình rằng là rằng là những cái người mà mà gọi là sao nhỉ uh, nổi tiếng ấy họ đang tập trung vào sự giàu có hơn là thành tích thế nên nó mới nói là cái chính cái điều tập trung vào sự giàu có này nó mới làm ảnh hưởng xấu đến giới trẻ chỉ chạy theo đồng tiền chẳng hạn đúng không ạ uhm, như vậy xong nhá đáp án câu 38 của chúng ta phải là bi cho cô dịu sai đấy dịu là mất đi không phải hai điểm rồi đấy rồi tiếp theo chuyển cho ngọc sang bài đọc điền để cô giáo xem là ở đây thì uh, cô giáo còn uh, phần ngữ pháp là phần đọc uh, phần kết hợp câu Phần này trong đề thi thì nó sẽ có 0,4 điểm, hai câu. Cô giáo sẽ chữa trước nha các bạn là câu 4950. Có bạn nào đưa ra đáp án cho cô câu 4950 không? Câu 4950 này thì các bạn ạ. cả hai cái câu này nó uh, không khó lắm đâu, nhưng mà cũng rất là dễ nhầm nhá. Câu 4950 cả hai câu này đều không khó nhưng rất là dễ nhầm. Đấy, cho nên là cũng không thể nào mà chủ quan được. Kết hợp câu sẽ có 0,4 điểm. Đấy cô bảo là những phần nào dễ thì cô bảo là dễ Nhưng mà cứ vẫn có những bạn đánh mất 0,2 Cực kỳ tiếc luôn rồi cô giáo nhìn thấy đáp án là con ong chăm chỉ nhưng cô giáo không gọi bạn chăm chỉ ong chăm chỉ nữa đâu bởi vì gọi lúc nãy rồi mỗi một buổi gọi một lần thôi nào cô giáo mời bạn nào ok cô giáo mời bạn này nhé Phan Minh Ngọc bạn số 8 nhá là bạn Minh Ngọc đấy bạn giống tên cô Ngọc này Minh Ngọc đưa ra đáp án như sau ờ, 49 thì bạn chọn đi và 50 thì bạn chọn A bây giờ thử xem bạn Ngọc có đúng không nhá Đầu tiên ấy, chúng ta nhìn câu 49, nhìn cái câu gốc của người ta để xem là cái phải ít nhất các con phải dịch được sơ sơ 70% nghĩa của hai câu gốc này thì chúng ta mới làm được cái phần kết hợp câu. Để bây giờ mình xem này, câu này mình dịch như này này. My didn't follow his parents' advice on choosing his career. My thì đã không nghe theo lời khuyên của cha mẹ về việc chọn cái nghề nghiệp của mình. Chấm, giờ anh ta hối hận lắm. Thế thì các con sẽ thấy là nhìn nhá, cái câu này tại sao dễ nhầm là bởi vì không nghe theo là người ta đã chia quá khứ đơn rồi nhưng mà hối tiếc thì là hối tiếc ở hiện tại đấy đấy là cái mà chúng ta phải nhìn ra khi mà chúng ta phân tích câu nguồn thế vậy thì câu này bạn ấy chọn đi là mai ước rằng anh ta làm sao ước ước ở hiện tại đây này ước rằng là anh ta đã nghe theo lời khuyên của cha mẹ thì con thấy là mệnh đề sau wish thì khi mà chúng ta ước một điều gì đấy mà không thể có thật ở trong quá khứ thì chúng ta phải lùi thì từ quá khứ đơn sang thì quá khứ hoàn thành và chúng ta có chủ ngữ này cộng hết này và cộng với P2 của động từ vậy đáp án chính xác của chúng ta sẽ phải là đáp án gì đáp án đi Diệu hàng 50B TRA 50B TRA là cái gì Sẽ 50B 50B thì xảy đâu đây Xảy follower đây này bạn phải đổi nó thành quá khứ đơn thành quá khứ hoàn thành chứ bạn có nhìn thấy đây là người ta không có thật trong quá khứ không không có thật trong quá khứ bạn phải lùi xuống thành quá khứ hoàn thành đấy đấy là lý do tại sao câu này không khó nhưng mà lại dễ bị nhầm do là các bạn nhìn à, các bạn không lùi từ quá khứ đơn sang quá khứ hoàn thành đúng không đấy nhá tiếp theo chủ trung ngọc câu số 50 câu 50 như sau này bạn ý chọn A nhá nào the researchers developed developer ở ờ, những cái nhà nghiên cứu ấy, thì đã phát triển cái loại vaccine cúm đầu tiên chấm đúng không chấm there was có một cái gì ạ sự bảo vệ đáng tin cậy đúng không chống lại bệnh dịch cúm ở đất này à, ở đất nước này ý tức là vì đã sản xuất được cái vaccine cúm này cho nên là à, cảm thấy là có cái sự à, à, chống lại được bệnh cúm đấy đúng không kiểu kiểu thế à, cái câu số 50 mươi chọn cái gì được bây giờ nhỉ thu trà thì đang chọn đó là bi đây này Cô giáo đang nhìn thấy có rất nhiều bạn đang comment lên câu 50 thì không giống như Minh Ngọc Đúng không? Đấy, không giống như Minh Ngọc phạm Đà Ly này, đấy, cũng gọi Bi Mà đáp án chính xác nhá Thì cô giáo lại đành phải xin lỗi Ngọc rồi Đáp án phải là Bi cơ Ngọc ơi Câu này thì um, uh, gọi là vận dụng cao thì cũng chưa hẳn Nhưng mà cũng khó một tí đấy ạ Đó là kiến thức về đảo ngữ Và chuyên đề này thì bạn nào chưa chắc chưa nắm chắc thì cần phải học ngay đảo ngữ cũng hơi khó một tí đấy nhá bởi vì rất nhiều cấu trúc đảo ngữ mà chúng ta đều phải học thuộc bây giờ cô Ngọc sẽ nhắc lại cho các bạn nhá cô giáo sẽ nhắc lại cho bạn này đầu tiên đó là bất for bất for thì các bạn nhớ giáo này bất for như ở đáp án đây ý, thì chúng ta có bất for này sau đó cộng với danh từ này hoặc là verb in này đúng không ạ rồi chúng ta có chủ ngữ này cộng với út này đúng không cộng half này cộng p2 và cái cấu trúc này của chúng ta như đáp bạn đây mình sẽ dịch là nếu không vì cái gì thì làm sao? Đúng không? Thì câu A mình sẽ dịch là uh, cái gì? Nếu mà không uh, nếu mà không có cái uh, cái vaccine cúm đầu tiên ý thì đã không thể nào có một cái uh, sự bảo vệ đáng tin cậy. Các bạn biết sai chỗ nào không ạ? sai ở cái chỗ là cái chỗ wouldn't be này các con phải để ý cô giáo là cái mệnh đề đằng sau là there was tức là nó đã xảy ra trong quá khứ rồi đúng không ạ vậy thì nếu như mà các bạn muốn nó gì ạ à, nó sai khác trong quá khứ nó ngược lại với một sự thật trong quá khứ thì bạn phải để câu đề gọi là mấy loại 3 đúng không ạ mà loại 3 thì mệnh đề chính của chúng ta phải là chủ ngữ cộng út đừng hoặc là út cộng hát và cộng p2 của động từ Đấy, đấy là cái mà chúng ta cần phải ghi nhớ nhá. Câu số 50 chọn A là không được. Được chưa? Rồi tiếp theo là B này. Câu B thì bây giờ cô giáo sẽ nhắc lại cho các bạn cấu trúc với not until nha. Chúng ta có not until này. Rồi, chủ ngữ cộng động từ một rồi đảo ngữ ở mệnh đề 2, đó là gì nhỉ? Chợ này. Đúng không ạ? Rồi, cộng chủ ngữ cộng verb. Thế thì chỗ này các bạn sẽ có cô giáo là gì đấy? Were there đúng không? Was there. Câu này dịch như sau này. Mãi cho đến khi các nhà nghiên cứu phát triển được cái loại vaccine cúm gần đây ý, đầu tiên ý, thì mới có một cái sự bảo vệ đáng tin cậy chống lại bệnh cúm ở cái đất nước này. Đúng không ạ? Các bạn thấy nó đã đã đã ấy chưa? Nó đã chuẩn cấu trúc chưa? Đây. Đây là cái um, mệnh đề đầu tiên các con nhá. Đây mệnh đề đầu đây. Chủ ngữ cộng verb đây, đúng không ạ? Mệnh đề sau các bạn đảo lên đây này. Đúng chưa ạ? Đó. Đúng chưa? Đúng chưa? Câu này nói chung là câu này cũng thuộc tuyếp vận dụng vận dụng cao. Tiếp theo câu C này Câu C ở đây thì các bạn để ý cô giáo là nó có sâu đúng không? Cô nhắc lại sâu các bạn nhá Sâu này, sau đó cộng với tính từ này, sau đó cộng với bi này, sau đó cộng chủ ngữ, sau đó cộng với giác và cộng với một mệnh đề trật tự bình thường. Và nó sẽ dịch là quá đến nỗi. Và câu số và, và cái đáp án C này mình sẽ dịch là gì ạ? Cái việc mà chống lại bệnh cúm của quốc gia này nó đáng kệ đến mức mà các nhà nghiên cứu đã phải phát triển một cái loại gì vaccine đầu tiên sai bét độ sai hẳn về nghĩa rồi và câu đi thì các bạn thấy thấy nó có scarcely thì cô nhắc lại cấu trúc về scarcely các bạn này chúng ta có scarcely đúng chưa hoặc là các bạn có hardly cũng được rồi sau đó cộng với gì ạ cộng với head này đúng không cộng với lại gì nhỉ cộng với lại chủ ngữ này cộng với p2 này rồi cộng với when này và cộng với là một mệnh đề chia quá khứ đơn và nó sẽ dịch là gì ạ vừa mới thì đã vừa mới thì đã thế thì cái câu này câu đi này các bạn thấy nó cũng sai hẳn rồi đúng chưa ạ nó sai cả nghĩa luôn câu này dịch là gì các nhà nghiên cứu vừa mới phát triển vaccine cúm đầu tiên thì làm sao à thì đã có một biện pháp bảo vệ đáng tin cậy uh, chống lại bệnh cúm ở đất nước này câu này sai hẳn về nghĩa rồi đúng không các bạn đấy như vậy là chúng ta có cho giáo đáp án là gì? Đáp án là đi À quên, đáp án là B nhé các bạn nhé. Đúng chưa? Đấy, thế là bạn nào nhà Minh Ngọc à mới chỉ được 0,2 điểm phần này thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần bài đọc điền. Phần bài đọc điền ngày hôm nay thì uh, các bạn nhớ giá này. Going inside black holes, ok? Phần bài đọc điền này cô giáo sẽ chữa chi tiết cho bạn. Ok, bây giờ các bạn mở cho giáo à, 39 nhá. Bây giờ cho nhiều giáo này. Với phần bài đọc điền rất nhiều bạn sợ đúng không? nhưng mà chúng ta sợ thì phải đối mặt thôi hãy nhìn vào bài đọc điền đầu tiên cho cô ở đây các bạn nhìn câu giáo này, câu 39 người ta cho bốn đáp án đều cùng một loại từ là danh từ. Attempt là danh từ có nghĩa là sự nỗ lực, cố gắng. B là impression là danh từ sự ấn tượng. C là experience là kinh nghiệm, trải nghiệm. Và D là effect có nghĩa là tác động, ảnh hưởng. Thế bây giờ chú anh nhìn yêu giáo xem chọn cái gì. Hãy để ý yêu giáo này, đừng hoảng, đừng sợ. Rất câu bài đọc điền này rất là dễ. Nhìn vào đây thì các con có in này Đúng à Đấy To này Thế thì mình có cho cô giáo một cái công à, một cái cấu trúc Đúng ạ à? Những bạn nào mà chỉ cần mục tiêu 7 điểm cũng phải nhớ được cái cấu trúc này Đó là in an attempt to do something Nhá Và cấu trúc này nó có nghĩa là nỗ lực cố gắng để làm gì Đúng chưa? Và bây giờ mình thử Thế thì như vậy đáp án chính xác sẽ là đây In an attempt to do something Bây giờ mình thử dịch cho cô giáo Xem nào for years, trong nhiều năm qua, scientists, các nhà khoa học, đúng ạ, đã nghiên cứu các cái hố đen để cố gắng hiểu rõ hơn về cách thức mà những cái hố đen này nó hoạt động. Đúng ạ. Rồi, tiếp theo câu hỏi số 40. 40 thì trong phần bài đọc đĩa thì không thể nào mà thiếu phần về đại từ quan hệ được. Who này, hay là whose này, hay là what, hay là that. Whose ở đây của chúng ta là mang cái tính sở hữu này. Thế còn what thì đằng sau không được phép cộng danh từ nữa. That có thể thay thế cho người hoặc là vật này, còn who là thay thế cho người ở vị trí chủ ngữ. Thế câu này các con chọn đáp án gì? Cô giáo sẽ chọn một bạn à, số thứ 9 ngày hôm nay nhé để chữa bài đọc điền. Cô giáo xin mời đáp án của một bạn rất là fan cứng cộng một luôn. Đó là bạn Thu Trà. Trà đưa ra đáp án như sau. 39 Trà chọn A, đúng rồi. 40 Trà chọn D, 41 Trà chọn C, 42 bạn chọn C và 43 bạn chọn B. Câu 30, 40 này bạn chọn đi Cô giáo đờ, hoàn toàn đồng ý với bạn Đó là that Vì sao lại như vậy thì các bạn để ý cô giáo nhé Đằng trước của chúng ta nó có anything Đây này Thì khi mà các bạn được học như cô giáo dạy về mệnh đề quan hệ đại từ quan hệ là đã nhắc rất rõ rồi nếu như mà chúng ta có một cái đại từ bất định như là anything thì thay thế cho cái đại từ bất định đấy chúng ta phải sử dụng gì phải sử dụng đại từ quan hệ là that đúng không ạ như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có cho cô giáo đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đi. Và câu này của chúng ta dịch cho cô giáo như sau này. À, giống như những cái máy hút bụi ấy, đúng không? Thì các hố đen nó sẽ gì hút tất cả những gì những gì mà gì đi qua chúng, tức là đi qua cái hố đen là bị hút hết vào cái hố đấy, đúng không ạ? Rồi chúng ta chọn cô giáo là uh, gì nhỉ? That Rồi tiếp theo, chuyển cho Ngọc này, câu hỏi số 43 à 41 41 là một câu hỏi về từ vựng Chúng ta có embrace là sự ôm này Đúng không ạ? Danh từ B của chúng ta achievement đó là thành tựu này Thành tích này C của chúng ta là gì ạ? À? Uh, grabs nó có nghĩa là lực hút đúng không ạ? Lực hút, sự hút lấy Và câu D của chúng ta là catch là sự nắm lấy Thế bây giờ chúng ta nhìn xem Nghe thế này thì có vẻ như là chúng ta chọn grabs là đúng đấy Bởi vì hố đen nó hút mà Thì nói đến cái lực hút của hố đen Thế bây giờ chúng ta nhìn nhá Even light cannot escape the gì đấy of black holes. Ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát khỏi được lực hút của những cái hố đen này. Như vậy đương nhiên là đáp án C rồi. Tiếp theo câu số 42 cho cô. 42 ở đây thì kiến thức về cái gì trạng từ liên kết. Chúng ta có moreover, in fact, however hay là therefore. Có một lời nguyền đối với những bạn mà chúng ta làm bài đọc điền, các bạn có hay truyền tay nhau rằng là nếu như mà bài đọc điền của chúng ta mà có đáp án nào mà là however thì thường là chọn đáp án đấy thì có vẻ như là nó sẽ work ở trong cái cái bài này đúng là như vậy cái câu số 42 này chúng ta cũng chọn đáp án là C however nhưng không phải lúc nào chọn however đâu nhá however ở đây các bạn có however thì nó mang nghĩa là tuy nhiên tức là gì nó đối lập đúng không hay bây giờ cho anh nhìn vào câu số 42 của giáo này à, nó nói này chấm chấm chấm scientists are able to detect tức là gì nhỉ các nhà khoa học có thể xác định được đúng không ạ sự tồn tại của gì à của cái hố đen trong không gian nhờ tác động của chúng lên một cái gì à, một cái khu vực quan sát được ở bên trên nhá các bạn thấy là gì người ta đang đưa ra một cái sự thật là hố đen gần như là không thể nhìn được tức là người ta không thể nhìn được cái hố đen thậm chí người ta sử dụng các cái kính viễn vọng cực kỳ là gì ạ à, tối tân telescope là kính viễn vọng người ta sử dụng kính viễn vọng cực kỳ tối tân người ta cũng không nhìn ra được cái lỗ đen ở cái chỗ nào ở trong không gian vũ trụ cả nhưng tuy nhiên thì các nhà khoa học vẫn chắc chắn là có hố đen dù không nhìn thấy vì họ thấy được cái tác động của hố đen lên các cái vùng khu vực mà họ quan sát được hiểu không ạ vâng như vậy đáp án chính xác của lão ngọc là however bởi vì nó đối lập hai cái ý đối lập đúng không ạ rồi tiếp theo câu cuối cùng ngày hôm nay của câu 43 chúng ta có other, another, others và each hay quá phần này cô giáo vừa mới dạy lại trong lớp live C xong à, đó chính là về cái gì ạ và trong cái phần về uh, hôm trước vừa dạy về gì nhỉ? à lượng từ xong rồi các cái trường hợp hay nhầm lẫn ấy thì chỗ này các bạn nhìn giáo như sau này ở đây thì chúng ta có cho cô là đằng sau ô trống cần điền đằng sau ô trống cần điền à không đằng trước ô trống cần điền có one đúng không ạ thế thì các bạn thấy là one cái gì nhỉ one another thì nó có nghĩa lẫn nhau đối với ba người ba vật trở lên là lẫn nhau thế thì câu này mình dịch cho giáo nhá các cái hố đen ý nó cũng có thể hình thành khi mà một vài những cái ngôi sao lớn và dày đặc nó gì nó collide with each other uh, collide with one another tức là nó va chạm với nhau trong không gian các con sử dụng one another hay là each other ấy, đó là khi mà chúng ta muốn nói là lẫn nhau các con sử dụng one another khi mà nó có ba người ba vật trở lên đúng không ạ đấy vậy chúng ta chọn câu giáo đáp án là b đúng chưa các cái ngôi sao nó va chạm lẫn nhau ấy như vậy là bạn nào đấy nhỉ bạn thu trà giỏi quá nhỉ 10 điểm Cô giáo vừa nhìn bảng điểm thì thấy Thu Trà điểm cũng rất cao, hình như 9,8 hay 9, mấy ấy, đúng không? Đấy, nhớ chưa nào? Bài đọc điền này cũng khá là đơn giản thôi, đúng không? Và cho chúng ta cái kiến thức thêm về hố đen. Các bạn có muốn cô giáo dịch nguyên cái bài đọc điền này không? Going inside black holes, hãy vào sâu trong hố đen. Now, one of the changes, một trong những cái hiện tượng kỳ lạ nhất trong vũ trụ đó chính là hố đen. Trong nhiều năm thì các nhà khoa học đã nghiên cứu về hố đen để nỗ lực tìm để nỗ lực cố gắng hiểu rõ hơn về cách thức mà hố đen hoạt động. Giống như những chiếc máy hút bụi thì các hố đen sẽ hút hết tất bất kỳ một cái gì mà đi vào đi qua cái quỹ đạo của chúng. Cái lực hút nó đáng kinh ngạc đến nỗi mà những cái hố đen này ấy, thì làm sao nhỉ? Tạo ra à lực hút đáng kinh ngạc mà các hố đen tạo ra thì nó gì? Nó đến từ lực hấp dẫn. Đấy, chúng có thể nhanh chóng swallow up anything, nuốt chửng một cái gì đấy ví dụ như là một cái à, hành tinh này đúng không hay là gì ạ uh, ờ, giác vũ trụ này hay là bất kỳ một cái gì mà gì khó có thể tưởng tượng được ngay cả ánh sáng thì cũng không thể nào mà gì trốn thoát khỏi được cái lực hút của hố đen à, gì đấy ạ à, lực hút của hố đen vì chúng có thể hút được ánh sáng nên gần như ấy là làm sao nhỉ nên gần như là hố đen không thể nào nhìn thấy được kể cả là với những cái kính kính thiên văn mà có công suất lớn Tuy nhiên thì các cái nhà khoa học uh, vẫn có thể xác định được sự tồn tại của hố đen trong không gian bởi vì cái ảnh hưởng của hố đen lên những cái vùng quan sát được. Đúng không ạ? Rồi, các hố đen thì làm sao có thể hình thành theo một số cách một cái loại hố đen hình thành khi mà một cái ngôi sao nó kết thúc cái vòng đời của nó và nó sẽ và nó sẽ biến mất nó sẽ chết trong một cái vụ gì đấy vụ nổ sao vụ, vụ nổ gì đấy đúng không ạ à, chúng cũng có thể tạo ra tức là chúng ở đây tức là cái hố đen ấy cũng có thể tạo ra có thể xuất hiện khi khối lượng của một cái ngôi sao nó trở nên quá lớn đến mức mà nó sẽ tự sụp đổ những hố đen cũng có thể xuất hiện khi mà một vài những ngôi sao dày đặc và lớn nó va chạm với nhau trong không gian đúng chưa hay quá nhở đấy kiến thức của chúng ta thì uh, được mở rộng thông qua những cái bài đọc điền này đúng không dịch ngựa hay như cô giáo dạy văn luôn cô ạ à? ngày xưa cô ngọc là đội tuyển văn à, quốc gia đấy các bạn ạ đi thi quốc gia đấy rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cho cô giáo à, phần đề của hôm nay và cô giáo còn một bài đọc hiểu nữa thì cô giáo sẽ cho các bạn đáp án nhá. Và các bạn biết rồi đấy, đấy có tận 6 bạn được 10 điểm ngày hôm nay. Rồi câu 44 thì các bạn chọn cô giáo đáp án là 44 là B này. Rồi 45 các bạn chọn cô giáo là B. 46 thì các bạn chọn cô giáo đáp án là D. 47 bạn chọn đáp án hộ cô là B và 48 thì bạn chọn hộ cô đáp án là C. Đấy. Vâng ạ, như vậy là cô Ngọc đã hoàn thành xong Các bạn có thích cô giáo chữa đề như này không? Và đây, đây mới chỉ là cô giáo chữa đề trên fanpage Còn khi mà các bạn đã bước vào khóa luyện đề của cô Ngọc Thì cô Ngọc chữa 100% Bất kỳ cái gì nó xuất hiện trong đề thì cô giáo đều chữa cả, được chưa? Uh, ok <laughs> Cô chơi kinh thế á <laughs> Mấy bài đọc chỉ thích mũi dịch á hả? Ờ uh, Rồi, được chưa? Như vậy là cô giáo tuyên dương nhá Tinh thần của 2K4 hôm nay là có 6 bạn được 10 điểm những bạn à, nhưng mà vẫn còn những bạn mà 1,8 với 2 điểm là ngay cấp tốc là phải đăng ký ngay khóa học tiếng Anh cô Ngọc đi bắt đầu ngay từ like C cho cô nhé bắt đầu ngay từ like C được chưa rồi à, sắp tới đây thì cô Ngọc sẽ chuẩn bị khai giảng khóa học luyện đề đấy và chúng ta cũng chuẩn bị có sách luyện đề năm nay thì những bạn mà trong khóa thì chúng ta sẽ có một cái à, sản phẩm cực kỳ ấn tượng luôn đó chính là một hộp đề cho riêng khóa học thì những bạn là trong khoa học chúng ta sẽ có một hộp đề luôn à, bất cứ khi nào mà cô giáo đã in sẵn tất cả cho chúng ta rồi nhé ừ. Rồi, ok, như vậy là cô Ngọc đã hoàn thành xong buổi lan ngày hôm nay. Chúc mừng tất cả các bạn. Và đây mới chỉ là một đề tham khảo cho hai k 4 thôi. Và chúng ta sẽ còn sắp bước vào cái chặng đường luyện đề rồi. Chúng ta cố gắng là uh, bồi dưỡng kiến thức ở nền tảng đi, các cái chuyên đề trọng tâm đi rồi sau đó chúng ta mới bước vào luyện đề một cách tự tin được và luyện đề thì là một trong những cách mà hay nhất và hiệu quả nhất để các bạn có thể tổng hợp kiến thức và biết là mình đang còn thiếu sót chỗ nào nha ok rồi cô giáo cảm ơn các bạn thank you and see you next time bye bye